Xin chào tất cả anh em đã đến với xem quả bóng là có tiền của mình nhá Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu của ngày hôm nay Trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay Cũng như trận đấu ở à, tâm điểm Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay diễn ra vào dạng sáng ngày mai Trước khi đi đến với những phần bình luận uh, của tiếp theo về những trận đấu của ngày mai anh em nhá Chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngày hôm qua anh em nào theo dõi trên kênh của mình trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica anh em chúng ta bú được cái xỉu 2.5 à, Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức anh em chúng ta cũng bú xỉu 2.25 đúng không? Bú được nửa tiền Đó. Còn đối với những anh em ở trong nhóm của mình Ngày hôm qua trận đấu giữa Nhật Bản Đây trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica Mình có cho anh em đó là đi cái tài 2 Thì à, anh em chúng ta không chiến thắng được cái mã kèo này cũng như là mã kèo tỷ số ngày hôm qua thì trận đấu Nhật Bản thì anh em chúng ta không bú được tuy nhiên thì trận đấu giữa Bỉ và Maroc Bỉ và Maroc thì anh em chúng ta bú được hai cái mã kèo uh, chấp góc của Bỉ anh em nhá hai mã kèo chấp góc của Bỉ uh, đầu trận thì mình có cho anh em đi Bỉ chấp 0.5 và sau đó cuối trận là cho anh em đi cái tài một thì anh em chúng ta bú được tài mất kèo chấp tuy nhiên thì anh em chúng ta cũng chiến thắng được hai cái mã kèo chấp góc rồi Tiếp đến đó là trận đấu giữa cốt uh, Croatia và Canada. Trận đấu này thì tất nhiên rồi nằm trên cũng như là đi tài một uh, phải gọi là quá là sáng suốt đúng không anh em? Đấy nằm trên và đi tài thì uh, anh em uh, trận đấu này uh, vú phun hai cái mã kèo uh, trên cũng như là tài tiếp đó nữa là hiệp 2 hiệp 2 anh em chúng tôi cũng đi cross tiếp anh em <clears throat> đấy và tiếp đó nữa là trận đấu uh, Tây Ban Nha và Đức khi kèo đồng banh tài nó xuống 1.75 thì mình có đẩy cho anh em đó là đi Tây Ban Nha cũng như là tài thì anh em chúng ta bú được tài kèo uh, hòa cái kèo uh, Tây Ban Nha anh em nhá đó thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã có lợi nhuận rồi nói chung là vào trong nhóm mình thì chơi giải trí thôi Ờ, cái việc mà nếu như anh em nào mà cứ thích chơi ôn in anh em nhá chơi ôn in hay là chơi tất tay thì tốt nhất là không nên vào nhóm của mình nhóm của mình chỉ là chơi giải trí cũng như là kiếm cơm gạo hàng ngày thôi anh em nhá không có kiểu là một phát ăn ngay được đâu một phát ăn ngay thì anh em đi tìm chỗ khác tìm những ờ, người khác lồi gà để anh em vào còn bây giờ mà cứ bảo là uh, ngày nào uh, cũng có cho kèo ăn rồi là anh em cứ vào đây sau đấy là cứ tắt tay đi thì thôi mình chịu cái đó thì à, anh em đi tìm người khác anh em nhá còn quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay nào trận đấu mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Ecuador và Senegal này đây một trận đấu mình nghĩ là sinh tử của Senegal rồi một trận đấu sinh tử của Senegal hiện tại ở bảng đấu này sự góp mặt của Hà Lan Ecuador uh, Senegal cũng như là đội chủ nhà Qatar Qatar thì uh, chắc chắn là uh, rời giải rồi khi mà trận cuối cùng họ đón tiếp đó là Hà Lan và đến 90% là Hà Lan sẽ có 3 điểm trong trận đấu này còn đối với Senegal và Ecuador Ecuador chỉ cần một trận hòa là họ có thể uh, cầm tay cùng nhau với Hà Lan của bảng A này đi vào vòng trong Tuy nhiên thì đó mới chỉ là trên lý thuyết thôi Còn Senegal họ đang cần một chiến thắng Họ cần một chiến thắng nữa Senegal bắt buộc trận này phải thắng anh em nhé Phải thắng thì mới vượt qua Ecuador xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Đó, có thể là xếp thứ nhất nếu như mà trận đấu giữa Hà Lan và Qatar hòa Ờ, à, đấy Đó là cái mục tiêu của Senegal Trận đấu rất là hấp dẫn anh em Xem nào <clears throat> Hiện tại kèo chấp đang là Ecuador chấp Senegal 0.25 Và cái tài hiện tại đang là 2.25 Trận đấu này thì chúng ta sẽ không đi kèo chấp đâu Kèo chấp bây giờ vẫn đang ờ, chỉ là 50-50 thôi Mình nghĩ là kèo chấp đang là 50-50 hai đội bóng một đội bóng Nam Mỹ một đội bóng châu Phi mình nghĩ là rất khá là ngang cửa thể lực thì ờ, mình đánh giá rằng là Ecuador ờ, và châu Phi uh, đội bóng Senegal đến từ châu Phi thể lực thì như nhau thôi chúng ta không thể quyết định qua uh, thể lực được nhưng mình chắc chắn rằng trận đấu này bắt buộc phải có bàn thắng cũng như là sẽ có bàn thắng nhiều đấy <clears throat> vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên cái kèo sáng nhất đó là kèo tài 2.25 anh em nhé đó Mình sẽ nốt một mã kèo này cho anh em thôi Còn tất nhiên rồi ở Trên hay dưới tài hay xỉu vẫn là quyền quyết định của anh em Anh em đồng máu thì anh em theo kèo của mình Còn anh em ngược máu thì anh em có thể chơi ngược lại cũng được đó là tùy thuộc vào anh em nhé còn anh em nào mà muốn đồng hành cùng với mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em trong tất cả các trận bóng ở World Cup cũng như là tất cả các giải đấu thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta